đó thiệt gặp mấy hầm này vui kinh luôn á tốn nhiêu tiền cũng được á chín chục ngàn lại gì chín trăm ngàn cũng đi nữa tại đi có lần mà <laughs> đi có lần mà tự nhiên đang chạy khúc đường thấy đóng xe tải đậu là thấy nghi rồi thì ra khu đó có cái cùi chỏ mấy bắt tài xuống phải là vô xuống làm vài ly vodka cho cái tinh thần nó đeo được cái đó trời ơi leo dốc ghê lắm Xin chào các bạn đến với chương trình Di Nguyễn Vlog Du lịch Thì mục tiêu của chương trình này là Di muốn chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về du lịch, những cái địa điểm mà Di đã từng đi qua Trên một cái mục đích chung là giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước Việt Nam Hiểu hơn về thành tựu của Việt Nam sau bao nhiêu năm phát triển kinh tế Đó, để cho các bạn thứ nhất là mình tự hào về quê hương Thứ hai là biết uh, mình đang có, có cái gì cần phải khắc phục đó mình cần cái gì phải sửa chữa để cho mình sánh vai với các địa phương khác cũng như là sánh vai với bạn bè nam châu đó nên ờ, trong những cái địa điểm mà di đi qua đó thì có chỗ nào chưa được hay gì đó thì các bạn cũng nên nhìn nhận đó để chúng ta cùng nhau phát triển chung sức chung lòng để thu hút nhiều du khách à, để cho chúng ta biết được mình thiếu cái gì sai cái gì sót cái gì để chúng ta khắc phục ngày để nâng cao hơn về cái sự thành công của địa phương chúng ta thì à, tạm tạm biệt nha trang nha trang một thành phố biển à, cũng đẳng cấp nhất Việt Nam rồi đấy đó, bây giờ chúng ta đi qua một cái thành phố cũng có tham vọng thứ hai Quy Nhơn à, Quy Nhơn nó nằm gần Nha Trang đi à, chừng khoảng ba bốn tiếng xe rồi đó bạn chả biết nữa tùy công an nhiều hay ít đó rồi à, xe nhiều hay ít rồi xe xịn hay xe không xịn nữa nhưng mà đường đi từ Nha Trang mà đi ra ngoài Quy Nhơn á thì ok khỏi lo đi đường không có đường không có xấu nói chung cái đoạn đường á thì nó rộng bằng với à, đường về Cần Thơ nhưng mà lượng xe chắc bằng được 1 phần năm thiệt chạy vô tư chỉ sợ bắn tốc độ thôi thiệt các bạn nhiều khi vô lý đang chạy ra te tự nhiên cái bị bắn tốc độ vì sao vì vượt quá tốc độ trong khu dân cư đó <laughs> đó nên hơi chú ý một tí nói chung là đường đi về chất lượng đường xá thì mới có những dự, dự án bot đầu tư nên bạn còn ngại về đường nhất là bạn nào đi về xe hơi đó đi xe ô tô thì yên tâm đi nha ngày hôm nay duy sẽ nói về đoạn đường quốc lộ 1a đi từ Nha Trang đến Quy Nhơn Thành phố Nha Trang là thành phố nó nằm ngoài biển Nó đọt hỏng ngoài biển đó Ví dụ bạn tưởng tượng nha quốc lộ 1 đặt cái tay của Di đi Thành phố Nha Trang nằm đây nè Bạn chơi bời trong đây đúng không Xong bạn phải bò ra đây bạn mới đi được Đi ra đi thẳng ra phía Bắc là ra Quy Nhơn Đúng không mà từ đây ra đây cũng gần tiếng đồng hồ đó ba từ đây đây gần tiếng hồ đó xong rồi ra đây mới chạy nhanh được nha chứ ở trong thành phố nha trang đi cũng nhích bò nhích bò đó không phải giỡn đâu xong rồi ra đường lớn xíu đó thì nó mới hết nhích bò nha bữa nay mình chơi nha một cái cái nội dung vlog này là từ quốc lộ 1A cái điểm Nha Trang đến quốc lộ 1A cái điểm à, ngay chỗ um, Bình Định thôi còn cái chỗ thành phố Bình Định vlog sao mình phải phải trẻ ra kiếm kiếm video nha chứ làm nó nó nó nó nói nhiều quá một video cả tiếng ai nói cho nổi nội <laughs> thì thật sự đoạn đường từ nha trang mà đến bình định á thì à, những cái bạn nào sống ở địa phương này nên tự hào đi tại vì nói thật với bạn con đường quốc lộ 1 a chỗ đó là đẹp dạng người mê rồi nói đẹp là sao nó có được hai len mỗi bên hai bên bốn len con len cứng ở giữa chạy ta te vậy là đẹp rồi đó chứ vô trong đồng nai coi nhìn thấy ghê đó vô trong đồng nai coi trời đất coi nó kẹt cứng ngắc còn ở đi về Cần Thơ thì đoạn đường nó cũng bằng nhau vậy đó nhưng mà lưu lượng xe miền Tây từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ nó gấp 5 lần ở ngoài khu các bạn luôn nên chạy không có được nó còn khu các bạn đường nó vắng tanh nè chạy đã lắm bạn chạy nhiều khi cảm giác như mình đi lạc thế lâu lâu gì lái là phải bật bật qua cái navi navi cũng mẹ lên kịch chỉnh ghim ra à, coi đi, đi đúng đường quốc lộ một không bà ông ơi chạy hồi lộ lạc đường nữa trời ngoài đó cái đường đó mình không nghĩ nó quốc lộ luôn các bạn nó nó nó nó nó bắn xe chạy sướng lắm <laughs> đó, đường nó cho trăm hai cũng được ta <laughs> tóc nhưng mà nó vẫn có một cái là khu dân cư nè trường học nè nằm rải rác từ lưa nha đi chú ý bản nha biển nha nhiều khi bị cái cây nó che hay là bị cái mưa nó quay cái biển đâu vô trong kia kìa đọc không thấy nha tới hồi bị phạt vô khó trình bày lắm á mình phải thừa nhận điều khung cảnh miền trung đẹp cảnh vật hai bên đường đó nó giống như một cái background vậy đó đúng không nếu mà miền tây là những vựa lúa vườn trái cây mà hiếm lắm mới thấy ba <laughs> thấy toàn là là gì khu nhà dân này nọ rồi kho xưởng này nọ không nhiều à chứ một con đường mình tưởng tượng nó nằm hai bên là lúa đồ này nọ wow. ha bên là là là là, là, núi bên wow. là lúa đồ nhìn đẹp chứ bộ đúng không đẹp thì nó đẹp thôi đó cái khung cảnh đường miền trung nó cong nó uốn lượn nó lên xuống rồi nó có những cái bách rau nó làm cho mình cảm giác nó đẹp nó đẹp tại vì thì sao đúng không người ta đi lên đà lạt người ta cũng vì cái chữ đẹp đó đó người ta lên đà lạt thậm thậm chí tú có tiền đâu có tiền đâu cũng lên đà lạt nữa chi vậy thứ nhất nhìn con đường và thứ hai hửi cái lạnh thôi à. không có gì trơn trội đó hai đứa tự nhiên yêu nhau đổ đầy bình xăng lên đà lạt vậy đó em xe máy ở đây bệnh chạy được không ta không biết nữa nó đổ đầy bình xăng đi đà lạt nó cuốc nhau cảnh nó đi nó đi buổi trưa tới buổi tối lên chảnh chụp hình selfie đứng ngay chỗ trái địa, địa cầu 10 thành như một Tao nói thiệt cái mấy ông nội đi du lịch rập khuôn chết mẹ Đúng không mấy em Bây giờ mấy em coi bạn em coi like anh câu coi Nó lên Đà Lạt tối ngày 10 đứa như một chụp hình ra địa cầu 10 đứa như một ra tiền lâm chụp hình cây cầu 10 đứa như một ra tiền bánh mì cối xe gió chụp Nó láo là bỏ là bể lóc luôn Anh nghĩ phải Rập khuôn quá Quay lại chủ đề Cái đoạn đường đó đi tại sao Duy nói đáng lẽ là không làm vlog này đâu nhưng mà mình làm vlog này để mình thấy một cái điểm mới rất son rất mới của Việt Nam wow. mà nếu mà cái điểm này mà nhân rộng ra nhân mạnh ra là ngon lắm mấy em đó là cái gì đó là cái gì hầm chui núi cái th cái lúc mà anh đi qua bên Nhật Bản đó thì bên Nhật Bản là một cái đất nước phát triển nằm trong G7 khỏi nói rồi độ chảnh chẹ của Nhật Bản khỏi khỏi khe đúng không Nhật Bản là niềm tự hào của châu Á tại vì châu Á mình có nước Nhật Bản sang chảnh nhất nha trình độ phát triển người dân Nhật rất cao nói chung ngày mốt đi ờ, làm vlog về lịch sử Nhật Bản nói cho nghe không phải tự nhiên nó mà có đâu nó cũng bàn tay nó rúm áo lắm nó có được vậy đó đó thì ở bên Nhật Bản là một quốc gia đồi núi rất là nhiều đó nên cái giao thông hạ tầng bên Nhật Bản nó phát triển cũng khá là kinh khủng nha Duy chưa đi Trung Quốc thì Duy không biết Trung Quốc với Nhật thằng nào hạ tầng phát triển cao hơn wow. Nhưng mà thằng Nhật Bản cũng là một cái quốc gia nó phát triển hạ tầng rất là ghê đúng không cái chuyện mà hầm chui núi bên nó là bình thường có thiệt với bạn á đi một con đường từ tỉnh a qua tỉnh b toàn là chui núi không à 12 giờ trưa mình nhìn tưởng là 12 giờ đêm như các bạn nó ở sài gòn các bạn đi cái hầm thủ thiêm thế nào thì cái hầm chui núi nó cũng giống giống vậy đó nhưng mà cái hầm thủ thiêm là hầm chui sông còn cái hầm chui núi là nó chui qua cái núi luôn nó chui qua cái đèo luôn nó cái hầm chui núi nó cực kỳ quan trọng để cho, cho, cho phát triển giao thông bạn hiểu không thí dụ cái núi bạn cao nhồng vậy đi cái núi là này đi cái núi là này đi ha bây giờ từ từ bạn phải ví dụ cho nó dễ hiểu không bạn không hiểu à, ok đó núi thì nó từ từ nó chứ núi gì mà kỳ gì không biết nữa đó núi là này nào nữa ta này đi ha rồi nè thì bây giờ á một á cái đường à, quốc lộ 1A từ bên đây nó qua bên đây đúng chưa mà bây giờ á cái hầm chui núi á nó, nó đâm một cái dèo từ bên đây nó đâm xuyên xuyên xuyên nó con robot nó khoan mà nó khoan nó khoẹt nó chạy thẳng qua đây luôn nó nó chạy thẳng qua đây luôn còn nếu mà không có hầm á thì bạn phải chạy đường đèo bạn đi vòng vậy nè bạn đi chừng đó, biết bao nhiêu cái vòng nó mới tới nói chung là nó sẽ nó sẽ giúp cho bạn đi nhanh hơn nó giúp cho bạn đi nhanh hơn đỡ tốn xăng hơn an toàn hơn thì ở Việt Nam ở miền Trung của mình nó có rất là nhiều núi nó và rất nhiều đèo thì bây giờ phát triển được cái hệ thống hầm chui núi này á thì cái giao thông Bắc Nam nó sẽ thông suốt hơn wow. nó dễ đi hơn và nó ok hơn vậy thôi wow. mình tự hào là tự hào cái điểm đó ngày trước chưa có mà bây giờ nó có rồi đó ở Việt Nam mình cái hầm mà dài nhất hình như là hầm Hải Vân cái hầm Hải Vân là nó phân tách giữa Đà Nẵng với Huế đó Huế nha mà cái hầm Hải Vân á, thì nó làm mới có một hầm thôi nó làm mới có một hầm thôi nên bây giờ là xe nó chạy có hai len thôi bạn tưởng tượng không cái hầm nào nó cũng có hai len hết thì một len chạy chiều này một len chạy chiều này là cái hầm Hải Vân đó hiện tại nó đang bị kẹt xe và nó đang bị chặt trội thì Hải Vân nó đang là một cái đường hầm kế bên đường hầm cũ nó đang làm hai cái đường hầm kế một cái đã xong xe chạy rồi một cái chưa xong đó thì à, thông xe được rồi thì nó sẽ ok còn ở từ cái đoạn đường Nha Trang mà đi ra Quy Nhơn bà sẽ gặp cái hầm đèo cả trước cái hầm đèo cả thì nó cũng ok đẹp nói chung là hầm bên Nhật thì sao hầm bên đây nó cũng vậy á hình như một thằng làm hay gì đó bạn ơi hình như nhật đầu tư luôn mà nó cho việt nam vay oda hay gì đó các kiểu rồi nó cũng đầu tư đó nó cũng làm luôn nói chung bữa đó lái xe thì quay video không có kỹ nó khoảng đâu chắc mấy cây mấy cây không rõ đâu bạn nào biết comment giùm nhé mấy cây nó cũng dài dài không có giỡn đâu mà biết cái này biết là cái này nhớ nè tại cái này móc túi ra trả đi qua khỏi cái hầm đó đó tốn 90k đó xong đi ra khỏi một cái hầm đó nữa chạy chút xíu nữa tới cái hầm thứ hai đó là cái hầm đèo cù mông nó mới thông xe năm ngoái luôn mà cái hầm đầm hèo cù đực cái hầm đầm hèo cù đực cái cái, cái, hầm à, đèo cù mông nó mới thông xe năm ngoái cái này rẻ hơn cái loại này cái hầm này như nó nó nó sáu chục hay nhiêu mà đó thì nó có hai cái hầm đó làm cho cái chuyến đi của mình nó ngắn lại nó làm cho chuyến đi mình nó ngắn lại bạn đúng không bạn từ nha trang ra phú yên phú yên ra bình định nếu mà không có hai cái hầm này mà leo cái đèo này nó đủ mệt rồi bạn leo đèo chưa leo đèo kể cho bạn nghe đèo An Khê đèo An Khê là đèo đi từ mà từ từ Bình Định mà về Gia Lai đó phải đi qua đèo An Khê đó, đó đèo An Khê nó leo như quỷ trời ơi nó leo mà vẫn nói thiệt chứ xe máy thì leo bon bon xe hơi leo bon bon còn xe tải nó không dám leo luôn mà tự nhiên đang chạy khúc đường thấy đóng xe tải đậu là thấy nghi rồi thì ra khu đó có cái cùi chỏ mấy bác tài xuống phải là vô xuống làm vài ly vodka cho cái tinh thần nó leo được cái đó trời ơi leo dốc ghê lắm dốc cực kỳ ghê luôn á mà giao thông tại mình chưa có những cái con đường mà xuyên đèo nên buộc phải leo cái dốc vậy thôi chứ cái dốc siêu kinh luôn mà xe container nó leo đèo nó chạy như đứng vậy đó bạn lại gần mà không có thấy nó chạy còn bạn ở xa mình nhìn nó tụi nó đứng không à nó chạy chậm lắm bạn nên nó thiệt bạn không mà con con hầm này sướng không phải như vậy giao thông nó phải thông suốt thì đất nước mới phát triển được cái này là miền trung và ta đang đi làm những con hầm gì rất là ok đó mấy em mấy em còn biết dự án hầm nào chia sẻ cho mấy bạn vui đi mấy em đó thiệt gặp mấy hầm này vui kinh luôn á tốn nhiêu tiền cũng được á chín chục ngàn là gì chín trăm ngàn cũng đi nữa tại đi có lần mà <laughs> đi có lần mà <laughs> đó. nên ở sài gòn có con hầm thủ thiêm hầm thủ thiêm là hầm vượt sông hình như là đầu tiên đông nam á gì đó đó, mặn hầm thủ thiêm là hầm đi qua hàng ngày hầm thủ thiêm thì nó rộng nó rộng hơn so với mấy hầm đèo ở Nhật Bản người ta đã phát triển cái hệ thống mà gọi là hầm xuyên núi rất là nhiều rồi nó, nó giúp cho cái giao thông của Nhật Bản nó kết nối cả đường sắt cả đường bộ này nọ kia ở bên Nhật Bản nó có hệ thống là Shinkansen nữa thì cái phần đó khi nào mà đến vlog về Nhật Bản đó, thì Duy chia sẻ cho các bạn nhưng giờ miền Trung của mình Việt Nam của mình là một cái đất nước mà nó bị dài mà nó bị hẹp đó nên đầu tư giao thông Bắc Nam rất là khó đó, bây giờ có được những cái hầm qua đèo gì rất là sướng chứ ngày xưa chưa có thôi đi đúng khổ bạn nào miền Trung là bạn hiểu cái gì đúng không đó duy ở miền Nam duy ra chơi nhưng mà duy gặp đèo mà thấy cái hầm mà tự nhiên thấy tự hào rồi wow. Nhật Bản mày có tao cũng có Trung Quốc mày có tao cũng có đâu thua anh thua chị của em gì đó đúng không cái đó là cái để mình mình mình, mình tự tin đó nên cái khi mà đi vô hầm á là nó nếu mà hầm không dựng cái bảng mà cấm dừng cấm đổ á là di uh, tắt máy xe xuống dưới quay luôn rồi đó nên lúc mà đi hầm cũng phải cố gắng đi quay cái hầm đó. chia sẻ cho các bạn về khoe cho các bạn nói chung là cái tâm trạng lúc đó rất là vui vì đi gặp cái hầm thì vui lắm mà vui kinh khủng luôn á mặc dù không phải chỗ mình chỗ đó như là uh, phú yên nha trang gì đó đâu phải đâu phải thành phố hồ chí minh đâu đó, nhưng mà chia sẻ với niềm vui các bạn thì có cái hầm như vậy du lịch nó sẽ phát triển chứ đúng không phát triển thí dụ như sau này đi nha trang là một cụm du lịch biển thằng quy nhơn cũng làm cụm du lịch biển thì người ta đi nha trang chơi xong tao thẳng quy nhơn wow. quy nhơn lo mà xây đi ngang đó quy nhơn lo mà xây khách sạn resort năm sao nhiều nhiều vô xây đường nhiều nhiều vô cải tạo biển đồ phát triển eo gió kỳ co các kiểu vô để làm chi tao từ nha trang tao đi ra quy nhơn mà ta đi từ nha trang ta đi quy nhơn ta đi cái xe đò đó mà cái xe đò ta chui hầm cho nó khỏe chứ ai đâu mà ngồi đó leo núi đó thì dễ hao thông nó phát triển nó sẽ kéo theo du lịch phát triển và có một điểm tin rất là tốt đó là thành phố Quy Nhơn bây giờ hầu như là cần cẩu rất nhiều wow. nên thành phố Quy Nhơn sẽ là một thành phố phát triển du lịch nó song song với cái Nha Trang thì ở Việt Nam mình mới làm du lịch thời gian gần đây thôi nhưng mà mình cũng có đây những cái bước chuyển mình rất là đáng tích cực đó tất nhiên trong quá trình du lịch phải có này có kia các bạn đôi khi cũng gặp chặt chém các bạn đôi khi cũng gặp lừa đảo c cái chuyện đó thì thôi từ từ khắc phục nha nhưng mà mình phải nhìn ra được cái tiềm năng của đất nước mình phải nhìn ra được cái tiềm năng của địa phương mình phải nhìn ra được à người ta đang làm cái gì để phát triển du lịch và liệu những cái việc làm đó khả thi hay không nếu mà khả thi thì mình ủng hộ đó miền trung thì phát triển du lịch là rất ok rất hợp lý à nên duy thường xuyên là ủng hộ được miền trung lắm bạn ủng hộ được miền trung lắm đà nẵng đi nữa đó không biết chừng nào đi thôi chừng nào kiếm được chân dài đi sau nha bây giờ mất tập tạ rồi tao thấy cái cười gì mày tao giờ tao uống tao uống bcaa wow. cái này là cái gì cái này là lean body nè đó không đó phòng giám đốc kìa lóc nào là cũng phải có ao liếp ao liếp chai để sẵn uống đó đó còn bây giờ nè chút anh xuống anh uống cái này cái này là đốt mỡ nó đốt mỡ sáng uống muỗng giờ uống muỗng cardio trời đất ơi mình phải tập tạ cho nó nhiều cho nó khỏe cho nó đẹp để đi lỡ á mà mình đi du lịch á mình cũng là một là thằng du lịch đẹp trai nhất cái nhất cái thứ hai mình ăn nhiều mình không có bị mập nó phấn khích chia sẻ với ờ, các bạn về những cái hầm đèo nha đó là cái niềm tự hào và niềm tự tin của việt nam luôn á anh là rất là phấn khích cái đó anh làm xong này anh chia sẻ cho nhật bản nó coi anh có một bạn nhật nữa một bạn nhật nữa để cho nó nhìn thấy việt nam mà nó sợ chơi mấy em rồi bye bye chúc mấy em nha